con bị gãy hai mắt cá bên chân à, phải gãy mấy cái gãy hết hai mắt cá trời ơi bể hết luôn và con ngồi xuống con nhìn thấy cái chân con nó rất là lạ là cái, cái lòng bàn chân con nó nhìn lên cái mặt lòng mặt của con mà lúc đó là con đang bị gặp một cái sự cố là con bị mất một cái số tài sản đất đai của con rất là lớn và con đang bị nợ ngân hàng lúc đó con nhớ là con nợ ngân hàng 8 tỷ hai trời ơi nợ dữ vậy trước lúc con gãy chân là con có trong tài khoản con 23 tỷ trời ơi năm 2016 con làm gì con giàu dữ vậy con con bước vô showroom xe hơi con đi vô cái nào mà mắc tiền nhất anh nói trước đó lấy em trước đó đi mua như mua quần áo rồi đó thì à, theo tin đồn là bị gà đó diễn cái gì mà bị gãy chân đúng không chân. thì cái vụ đó cũng dữ dằn đúng không không biết sao nó chạy sao á mà lúc mà dành quà gì đúng không như là cái một cái cuộc có thi, tham gia chương trình đang quay dạ con vừa có đầu tiên chạy ra con lấy thì tự nhiên con dấp té là tự nhiên con không biết sao con nghe một cái rắc thì con tưởng là bị con gân a à, bị chặt chân thôi cô à. con đứng lên liền con chạy thì nó lật nó nhìn lật như nè nó lật ngược lại cô thì con bị gãy hai mắt cá bên chân à, phải gãy mấy cái gãy hết hai mắt cá trời ơi bể hết luôn và con ngồi xuống con nhìn thấy cái chân con đó, nó rất là lạ là cái cái lòng bàn chân con nó nhìn lên cái mặt lòng mặt của con nó, nó bị cuốn nó bị cuốn ngược lên con mọi người á không biết con gãy chân con mới nói là mọi người em gãy chân rồi mọi người tưởng con giỡn con nói là mọi người em gãy chân thiệt mọi người vẫn không tin bọn đưa cái, cái chân con lên màn hình một cái trời ơi mọi người hết hồn xuống màn hình luôn xong mọi người chạy ra thì chân con nó, nó, nó, nó không đi được nữa mọi người đỡ con nó thôi mọi người bình tĩnh em cũng gãy rồi và xong cái cấp cứu được con được con rất bình tĩnh luôn không cho mẹ biết không cho gia đình biết hết chạy vô bệnh viện bác sĩ gặp con hỏi con là trời ơi cái chân bị gãy hả cái gì vậy con cái con tâm tâm lý là bị quán quá không biết nói làm sao tự nhiên chửi bác sĩ luôn trời ơi chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy nhưng mà con muốn hỏi bác sĩ là con gãy chạy cái kiểu gì mà cái chân con gãy như vậy cái kiểu như vậy mà con không biết hỏi con hỏi bác sĩ là chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy bác sĩ nó tự nhiên chạy đâu vô đây hỏi chửi tôi <laughs> ừ. rồi xong rồi vô cũng chửi bác sĩ cái miệng cũng không vừa bác sĩ nó dò ra chửi người ta không không có chương trình này con cảm ơn bác sĩ đó luôn tại sao vậy bác sĩ đó là bác sĩ huệ huệ trai gái à trai nha trai bác sĩ huệ <laughs> trai trong người con lúc đó con không còn tiền mà lúc đó là con đang bị gặp một cái sự cố là con bị mất một cái số tài sản đất đai của con rất là lớn và con đang bị nợ ngân hàng lúc đó con nhớ là con nợ ngân hàng 8 tỷ hai trời ơi nợ dữ vậy bị một cái người bạn lừa gạt nói chung làm ăn chung mà lúc đó là con nhớ luôn là trước lúc con gãy chân là con có trong tài khoản con 23 tỷ trời ơi năm 2016 con làm gì con giàu dữ vậy con trời trời ơi cô tình con làm rất thuận lợi luôn con để dành tiền con mua đất con mua đất con mua đất con để đất con đi diễn mua đất mua đất tự nhiên trúng đất con bán bán bán bán con con giàu mà con không hiểu tại sao con có tiền nhiều đến vậy một đứa đi học bằng xe buýt bạn rất đi nhờ mà con không tin con bước vô showroom xe hơi con đi vô cái nào mắc tiền nhất anh nói trước đó lấy em chiếc đó đi mua như mua quần áo rồi đó lúc đó con con có tiền rồi con không biết là con Ủa, nhanh nào vậy có tiền nào tôi không biết vậy lúc đó kín lắm kín hả không bao giờ show ra mình có gì hết ghê thiệt rồi xong rồi lúc đó con bị gãy chân là con không còn tiền trong tay mà lúc đó là con nhớ là khách đang mua đất của con nữa mà cô tin con nói là anh thương em anh vô bệnh viện mua đất được không anh mới nói là trời ơi ờ, anh không sợ xui đâu nhưng mà trong bệnh viện là xác thực sao em đó em bị gãy chân em không đi làm giấy tờ được cho anh đâu anh vô con nhớ là con nói là hôm nay em bán ba người tới mua ai là người tới trước em sẽ bán trước chứ em không có chốt giá anh đó mới 7 giờ sáng anh tới đưa con một tỷ tiền mặt con bán trước cái anh sao mua hơn cái giá con 3 tỷ con không bán cái người này quăng cái phao lúc cuối con ngồi thì lúc đó con không có tiền tự nhiên có một người đem một tỷ vô đó là cái lúc con gặp tai nạn cũng có ân nhân cứu con rồi sau đó con bán được đất rồi con trả hết nợ con như là suy sụp con không muốn đi diễn nữa con thời gian bị mất mất hút đúng không đúng rồi thứ nhất là mất hút trước đó là do là mình mê kinh doanh kiếm được trước là nhiều tiền con làm mở shop thời trang con mở tùm lum tùm la mà hết trong cái lúc công. mà đó là con có đi diễn không hay là bỏ con diễn đi luôn? diễn nhưng mà con đi diễn cái kiểu mà đam mê á cô cái show nào á mà lên truyền hình mà vui nha con à. diễn còn show não tỉnh mời cát xe mấy chục triệu con cũng không diễn con không phải chê tiền nhưng mà con nghĩ là gì nè đi ra như vậy mình còn nhiều việc để giải quyết nhiều khi hôm nay không làm ra tiền nhưng mà đi như vậy là không có làm được gì luôn con sẵn sàng bỏ xô bỏ rất nhiều xô luôn lúc đó thậm chí hả à, con mất nhất nhiều cơ hội à, phim mà con người ta mời con xong mà con thấy là đi quay ở biển ở đảo là con con từ chối từ chối rất nhiều con lo kinh doanh là một là thứ hai là con bị tai nạn là con không đi làm được một năm con không có đi làm được và một giai đoạn nữa là con xác định kinh doanh luôn con không ừ. có muốn đi làm cái nghề nữa tại vì lúc đó con nghĩ con không bỏ nghề nhưng mà con nghĩ là cái nghề nó như một cái người mình yêu á con yêu đơn phương một người không có duyên thôi con dừng lại con giữ cảm xúc thôi con nói với trong lòng là thôi tổ nếu thấy con không có duyên nữa thôi cho con hết cái duyên luôn đi con khỏi làm nghề chứ làm nghề này con có nhiều cái cái trăn trở nó nó nó, nó con cay đắng quá à cái con đường mà cho đi cái tiếng cười á sao nó nhiều nước mắt con tới với con sao con con không có may mắn như người ta nó sóng gió quá cho nên lúc đó là con nghĩ là con muốn dừng lại con đã đoạt giải đấu trường thứ năm rồi đó như vậy đó là một cái bước đệm rất là rất là lớn cho con trước rồi, khi sao? mà con đăng quang là con đã đi về quê luôn con với à. mẹ con về gò công ở luôn cái chương trình nói là giờ em ký hợp đồng rồi nếu mà em không có thi nữa em đền hợp đồng 5 tỷ ừ. trời ơi đang nghèo rất nghèo luôn 5 triệu không có nữa tiền đâu nó đền 5 tỷ thì con cố gắng con thi con thi thi thì cứ dòng nào thi cũng muốn làm cho bị loại đi con mong con bị loại Ủa? nhưng mà đến khi con thi rồi con ra đó là bộ mặt của mình lỡ sau này mình đi làm nghề miệng nó bỏ nha nhưng mà trong lòng lỡ sau này làm nghề rồi người ta chê mình diễn dở không có duyên thì sao thế là cứ ra thi là diễn hết mình thì cứ dòng nào con cũng được nhất tuần nhất tuần là con con con được bước vào cuối cùng của đội anh trấn thành và con không nghĩ là bốn cái người của cuối cùng đấu với nhau là con trở thành quán quân của một cái chương trình đó với con cái giai đoạn đó là khoảnh khắc cuộc đời á đến bây giờ chắc là tìm lại rất là khó một cái cảm xúc mà mình rất khó khăn mà tìm được cảm một cái cảm giác rất là hạnh phúc dạ yeah. rồi bây giờ cái hỏi cảm xúc của mẹ nè khi mà biết tin ờ, khương mà bị tai nạn như vậy thì cảm xúc cô lúc đó như thế nào và khương có báo liền cho cô không mấy chị em nó lo hết không chị cũng à. chưa biết luôn con tự ký giấy dấu dạ, cô à, coi như là khi nó ra khỏi cái trong trong ờ, chỗ mổ này kia lạnh lạnh rồi mấy đứa đó nó mới cho hay trời lúc đó cảm xúc cô sao cô xỉu lên xỉu xuống khóc quá trời với bệnh viện quậy nữa quậy ai quậy bác sĩ trời ơi tôi ăn ở hiền quá mà sao tự con tôi gãy chân Ủa, đâu có liên quan nó đâu liên con quan chạy, con ừ. gãy chân <laughs> ừ. ăn ở hiền đâu có liên quan con chạy <laughs> khóc quá trời Ghê. cô còn nhớ khoảnh khắc đó không cô <laughs> nhớ dạ sao nè kể kể lại con bởi vì mà khi mà thấy con vậy hồi nhỏ lớn có cái chuyện gì xảy ra giữa thần đất địa bây giờ vậy rồi hả ở chồng nói à, thôi thì chuyện đâu đúng vào đó rồi cũng đâu có đến bây giờ vô thì lành lặn hết rồi nằm tỉnh bơ ngồi dậy thì lúc đó mới tỉnh hồn lại nói thôi vậy cũng cảm ơn trời phật <laughs> nhưng mà tại sao khương lại giấu mẹ vấn đề đó khương tại vì Lâm hiểu không là mẹ đã quá nhiều cái cái cái cay đắng trong cái thời tuổi trẻ à. Con biết mẹ con rất là nhiều chuyện buồn, mẹ con đêm nào cũng nằm khóc. Cô có tin là cái đường gần nhà con nó có một cái đường tai nạn chết rất là nhiều người, người ta nói chỗ đó linh mà con lớp 3. Con biết gì đâu. Con lại đó con thề. Con nói ước gì cho mẹ con cái nhà con ngọn chỗ cũng được. Con nói một cái câu mà chí mạng đến khi mà con lớn con con có số tiền con không dám đi mua nhà. Con phải mua đất cất. Tại vì con nói nếu mà con mua nhà con sợ con ngọn chỗ hay nhỏ con nói là đất ở đây linh thiêng chứ gì mà mất á phù hộ cho mẹ em có mà mẹ con có cái nhà con ngọn chỗ suốt đời cũng được cái miệng quá trời còn nhỏ biết chưa gì rồi nhỏ. Trời còn nhỏ biết chưa gì ngồi chỗ quá trời cái miệng thấy dễ sợ không <laughs> cô nhà nhà khương có tật xấu gì không cô ở nhà nó có giả gái không cô ở sớm á mà nói bây giờ còn nói nó vẫn nói nó là bd luôn bỏ sớm rồi nói sao không đến bây giờ mọi người vẫn vậy vậy dạ, nói ha trời ơi lúc mà nó quán quân đâu dám phe này kia nọ cái nó không có không có hai anh em nó thằng nợ với ba nó là nó giỏi Ủa, xin đôi hả mẹ con nó xin đôi, xin chứ không có xin đôi che thằng này cứ trời con tôi đâu giỏi vậy đâu mẹ con không muốn ờ, mọi người biết về con quá nhiều mẹ con có nói câu là có thể là con là niềm tự hào của mẹ con nhưng mà mẹ con không muốn là mẹ con đi đâu người ta nói là mẹ của diễn viên hay là có một đứa con vậy mẹ không muốn cuộc sống bình thường nó nãy giờ mình thấy toàn tính tốt của nó không không có cái tính nào xấu hết vậy thì phải có một cái tính xấu ở nhà đúng không nó đi học về thì à, cứ xuống bếp mẹ ăn lum cơm làm kẹo xong về ốp xong xuôi chui vô ngồi là lấy cơm xé ớt mà ớt còn sống mà nó nói mẹ bữa nay nấu dai ăn tỉnh bơ lát nó ăn tới quên gì vậy trời ai biết tại má mọi bữa má má đà xào liền mà sau nay kỳ cục vậy trời trời mới ớt này kia ớt ăn hai con ớt sống ăn hai con ớt sống trời ơi mà ướp không nó ăn được hai con đây nghe cái mùi cà ri thơm quá thơm quá giờ nó nói ủa sao mình này còn má mà đi trời má xin lỗi con trời má đang lu bu ở đây con chạy xuống con lấy anh trời má con... sống không biết hả xưa con là vậy nè con bị hồ đồ á cô chứ không phải là em cái gì mất nết hả cái đó là ừ. nết hả ta cái đó ướp nó mình ướp mình đang ướp không mà cái đó phải tại vì mẹ ướp thơm rồi mẹ nấu cơm rồi nhưng mà đồ ăn chưa nấu mẹ để tâm ơi tâm mất chưa gì ta xong rồi con về con thấy trời cơm chín rồi có cơm rồi ôi có đồ ăn luôn rồi à. mà ướp luôn rồi là nấu rồi con đâu có nghĩ là nó thấm mà nó ướp nó sắc dữ vậy đâu kia nó mà nó sắc cỡ đó lấy ra ăn một miếng thấy bình thường ăn miếng hay sao nó hơi dai ăn miếng thứ ba ra máu ăn một miếng nữa sao đợt này má làm đồ ăn không có chín lắm nha hay sao mà nó trắng ở bên trong mà nó còn máu nữa thôi không sao đâu chắc được tái tái <laughs> má thích làm cái kiểu này nó không bị cứng ăn hết hai con về má hỏi ăn cơm đi nó ăn cơm rồi cơm đâu ăn nó cơm nó nấu ăn dưới gì nó ớt ớt đâu mày ăn ở trong tủ tao chưa làm đâu mày ăn cái gì ăn hai con rồi ăn đồ sống còn một rổ sầu huyết một ngày khác nha sầu huyết là thường là luộc xong hải cười con biết không con không biết con tưởng là sống hay chín thì nó là ngậm miệng à. thì con con khác là luộc sẽ em ngỏ miệng nhưng riêng con sầu huyết luộc rồi con vẫn ngậm miệng con cố gắng con nại cứng dữ vậy trời nại nại nại ra con ăn nửa rổ sầu huyết chị không về sầu huyết ai luộc hơn nửa ăn á có luộc đâu em ăn rồi chị luộc đó tao chưa luộc luôn tao chưa luộc luôn con ăn nửa rổ sầu huyết sống rất là về ăn uống nó rất là hồ đồ hàm hồ nhưng mà tánh tình thì có vẻ của bộ chảy chuốt rồi dữ ha cái này người ta chả dập chuốt cho con chứ con không có chảy dạ, chả chuốt con giữ nhen là giữ không con giữ nhen rất là con rất là không có quan trọng bề ngoài với là con cũng lo buôn bán này kia con cũng không có chăm chút cái da hay là rồi hiện tại đang kinh doanh gì rồi à, mở một cái à, quán bún bún chiên về các loại bún bún mắm bún mọc bún thái bún măng vịt bún bò à, nhà con làm ở quận 7 ừ. À. dạ, và một cái con làm về trà sữa hay quá trời bây giờ nói rất là nhiều vậy có cái lời nào mà chưa nói với mẹ nhân dịp ngày hôm nay là khương nói rồi nè à, nói chung là con là đứa đứa hay tâm sự với mẹ cho nên con nói hết những cái gì mà con nghĩ con rất là sợ mất người thân nên là con không có phải là chần chừ con là người sống rất mạnh cảm xúc cho nên là con thương mẹ con nói con thương mẹ à, con có gì con cũng nói hết vào những cái ngày mà đặc biệt sinh nhật mẹ con hoặc là sinh nhật con đi nữa con cũng tặng quà cho mẹ bởi vì cái cảm ơn mẹ đã cho con có mặt ở đây để cho con có ngày hôm nay nên là ừ, đối với con là những gì tốt đẹp không dành qua lời nói nữa tại con nói nhiều quá à nói hay con cũng nói hết rồi ừ. con chỉ dành những cái gì thời gian của con những gì con mà hy sinh những gì mà con cố gắng con đem lại những cái gì bình yên nhất hạnh phúc nhất vui nhất cho mẹ con hay quá rồi trời ơi có bây giờ là thấy cầu vồng đó cô sau cơn mưa là thấy ánh sáng rồi đó và đến bây giờ mình gặt được cái trái ngọt rồi cô ví dụ có đôi lời nói với đứa con cưng một cái niềm hãnh diện của mình thì cô sẽ nói lời gì cũng như là uh, nhắn nhủ lời gì đối với ờ, đứa con trai của mình ạ à. bây giờ cô chỉ nói là giống như hạnh phúc quá có thằng trai tuyệt vời tuyệt vời là đối với bởi vì cô hồi đó cô nói ai nói nói cô bất chấp hết vượt qua hết mấy người nói là miệng mấy người khổ còn tôi không có gì đâu gì khổ chỉ biết tôi có thằng trai đáng đồng tiền hai họ bên nội bên ngoại là đều đứng nhất hết dạ dạ cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn khương cũng rất là nhiều và thay mặt chương trình ngày hôm nay có một món quà dành tặng riêng cho cô đây là một cái món quà để mà chăm sóc sức khỏe cho mẹ để mẹ có thể hạnh phúc rồi mẹ khỏe mẹ vui để sống với lại con cháu với nhất là cái cơ cậu con trai cương của mình viên mãn thật là viên mãn nha à, đây là món hai là cảm ơn chương trình đã giúp đỡ các hai mẹ con đến đây để biết bao nhiêu người dạ. <laughs>